4.000 năm trước, người ngoài hành tinh đã đến Trung Quốc và giữ ngôn chuẩn xác về thời Tam Quốc. UFO và người ngoài hành tinh luôn là những bí ẩn mà con người hiện đại vẫn đang tìm kiếm câu trả lời. Những năm gần đây, thông tin về người ngoài hành tinh và đĩa bay xuất hiện ở trái đất được tiết lộ đầy trên các mặt báo. Người ngoài hành tinh được nhân loại hình dung là chủng người có đầy đủ công nghệ phát triển vượt bậc với hình thù kỳ dị và thoát ẩn thoát hiện khi đến trái đất. Trong năm 2021 có thể là năm mà con người thường xuyên phát hiện sự hiện diện của các UFO khi đến trái đất. Vào tháng 5 năm 2021, người ta phát hiện một UFO bay gần tàu Hải quân Mỹ với tốc độ không cố định trước khi biến mất hoàn toàn trong đại dương. Đoạn phim về vụ việc do Trung tâm Thông tin Chiến đấu trên tàu USS Omaha ngoài khơi San Diego ghi lại. Tiếp đến gần đây nhất là đoạn video quay hôm 24 tháng 11 2021 được một phi công ghi hình lại ở độ cao 11.887m sau khi anh này phát hiện một vật thể bay không xác định phía trên biển Đông của Việt Nam. Người phi công nghi ngờ đó là phi đội UFO bay theo đội hình kỳ lạ. Chúng chuyển động như những chiếc đèn xoay trên bầu trời. Đoạn video lan truyền mở đầu bằng cảnh quay đường chân trời – nhưng khi máy ảnh phóng to thì xuất hiện ba bộ chấm sáng đang di chuyển. Nhiều cư dân mạng cho rằng đó là hình ảnh UFO và đây là một trong những bức ảnh chụp UFO rõ nhất trong nhiều năm. Các tài liệu về UFO là đề tài đã gây tranh cãi trong hàng chục năm qua trên khắp thế giới bởi những nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các quan chức chính phủ. Họ tranh cãi về đủ mọi phương diện, tranh cãi về việc có hay không sự tồn tại của người ngoài hành tinh, rằng những video ghi lại sự xuất hiện của UFO là chân thực hay chỉ là trò đùa của những tay YouTuber nửa mùa. Tuy nhiên, khi lật lại lịch sử cổ đại, người ta bất ngờ phát hiện ra UFO thực chất đã xuất hiện và được ghi chép từ rất lâu trong các văn tịch lịch sử ở cả châu Âu lẫn châu Á. Đặc biệt, trong các sách sử của Trung Quốc cổ đại, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các ghi chép chi tiết về người ngoài hành tinh – đĩa bay, thậm chí có sự kiện người ngoài hành tinh tiếp xúc trực tiếp với con người thời bấy giờ và để lại một số cảnh báo cho nhân loại tương lai. Ngoài sao hỏa xuất hiện dự báo về thời Tam Quốc. Trong thập di ký Cuốn sách ghi chép sử liệu sớm nhất ở thời Tần Thủy Hoàng có chép về việc người ngoài hành tinh với khoa học kỹ thuật tiến bộ hơn đã đến trái đất từ rất sớm, chọn khu vực phù hợp để ở lại và thậm chí đã cố tình lưu lại nhiều năm. Tại hồi 41 cuốn thập di ký có ghi lại rằng có một tộc người lạ thân hình như xoắn ốc, khi dìm xuống nước cũng không chìm. Tộc người này cao tới 10 thước, tương đương khoảng 2,3 mét phía bên ngoài được phủ một lớp như lông chim. Họ có một năng lượng đặc biệt là tự phát sáng vào buổi tối. Chỉ cần họ lắc mình nhẹ là lập tức có rất nhiều nguồn sáng phóng ra từ thân thể họ. Cũng trong đoạn trích dẫn này có viết, Tần Thủy Hoàng đã đối xử rất cởi mở với tộc người này, thậm chí hoàng đế còn coi họ như những người thân thích. Khi được hỏi đó là ai, Tần Thủy Hoàng chỉ trả lời một câu duy nhất đó là các vị thần. Đoạn trích dẫn trong cuốn sách trên đã gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học của Trung Quốc. Nhiều người đã đặt câu hỏi, vậy tộc người lạ đó là ai? Tư liệu lịch sử Sư Thần Ký của nhà sử học Can Bảo thời Đông Tấn có ghi chép lại rằng người sao hỏa đã từng đến Trung Quốc và dự đoán về tình hình tương lai của nước này. Sách sử chép, tại nước Ngô trong thời kỳ Tam Quốc, một đám trẻ đang ra ngoài chơi đùa thì đột nhiên xuất hiện một bé trai có tướng mạo kỳ dị, thân cao 4 thước, khoảng 1,3 mét. Mặc trên mình chiếc áo màu lam, hai mắt lóe lên ánh sáng rất sắc sảo. Đám trẻ này chưa bao giờ thấy cậu ta, liền nhao nhao quanh cậu để dò xét hỏi han. Đứa trẻ mặc áo màu xanh nói: "Ta không phải là người trái đất mà là người sao hỏa, các ngươi khiến ta vui nên ta hạ xuống đây để gặp các ngươi. Cậu bé còn nói, cục diện tam quốc thế chân vạc sẽ không tồn tại lâu nữa, sau này thiên hạ sẽ quy về dòng họ tư mã. Đám trẻ sau khi nghe tin tức này đều sợ hãi, một đứa trẻ trong đó liền chạy đi báo cho người lớn. Khi người lớn đến, người sao hỏa liền nói, tám biết, lập tức bay lên không trung. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một dải lụa màu trắng kéo dài ra, đang bay thẳng lên không trung. Quả nhiên, đúng như loài người sao hỏa dự đoán, bốn năm sau đó, nước thuộc do Lưu Bị và giá các khổng minh sáng lập đã diệt vong. Rồi 17 năm sau, Đông Ngô cũng bị diệt vong. Thời Tam Quốc hỗn chiến kết thúc, Tư Mã Thị thống nhất Trung Hoa. Dự ngôn của cậu bé đến từ sao hỏa này đã ứng nghiệm. Trong ngũ hành chí cũng có ghi chép rằng vào tháng 3 năm Khang Hy thứ 12, triều đại nhà Thanh phát sinh một sự kiện đuổi bắt người ngoài hành tinh. Lúc đó, có người nhìn thấy một người mặc đen chạy như bay trên không trung, trên thân phát ra ánh sáng màu đỏ lè loẹt, giống như phóng hỏa trên không trung. Lúc đó, quan phủ bộ nghe tin liền lập tức đến coi, thì lại không thấy bóng dáng người đó nữa. Thanh Sử Cảo, một bản thảo, một bộ tư liệu lịch sử về nhà Thanh cũng viết. Vào tháng 7 năm Ung Chính thứ ba, tại Linh Châu có một thôn dân cùng mọi người vào núi Chặt Trúc bị mất tích ngay trước mắt mọi người. 140 ngày sau đột nhiên xuất hiện trong nhà, nhưng lại ăn nói không đầu không đuôi vô cùng quái đản. Sự kiện Roswell của Trung Quốc nhiều người đã từng biết đến sự kiện UFO chấn động Hoa Kỳ xảy ra ở Roswell năm 1952. Khi đó, người ngoài hành tinh bị quân đội Mỹ bắt được sau khi đĩa bay của họ gặp tai nạn và rơi xuống trái đất. Thực tế cũng đã có những sự cố tương tự xảy ra ở Trung Quốc. Năm 1938, một nhà khảo cổ học người Mỹ đã phát hiện ra những chiếc đĩa đá bất thường trong một vài ngôi mộ ở khe núi Ca Lạp Sơn của Trung Quốc. Và những chiếc đĩa đá này có chữ tượng hình kéo dài từ trung tâm đĩa sang một bên. Theo lý giải của các nhà khoa học, người ngoài hành tinh đã tự gọi mình là Duribar theo nghiên cứu, những vật thể bằng đá này đã tồn tại ở đây hơn 10.000 năm trước. Khi đó, người ngoài hành tinh có thể đáp xuống đây và để lại những từ ngữ, dấu hiệu của họ. Những thông tin trên đã dấy lên nghi vấn cho rằng Trung Quốc có thể là nơi người ngoài trái đất đến thăm sớm nhất. Theo các dữ kiện lịch sử này cho thấy, người ngoài hành tinh không phải chỉ bây giờ mà từ rất xa xưa đã ghé thăm và can dự vào rất nhiều các sự kiện lịch sử khác nhau của nhân loại phải chăng họ đang có những mưu tính gì với trái đất mà loài người cho đến nay vẫn chưa hề hay biết? Họ đến từ đâu và mục đích của họ là gì? Thông qua tiết lộ những bí mật về người ngoài hành tinh từ một vị cao tăng đắc đạo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật chấn động về người ngoài hành tinh. Từ tháng 3 năm 1992, một vị cao tăng người Myanmar đã một mình phân du đến Trung Quốc để tìm chính Pháp bởi theo dự ngôn của Phật Thích Ca Mô Ni đến thời mà Pháp Pháp trong Phật giáo không thể độ nhân được nữa vậy thì Pháp của Đạo gia phải chăng vẫn còn có thể độ nhân được Ôm theo cách nghĩ như vậy, nhà tu hành này đi đến các thánh địa nổi tiếng của đạo giáo như núi Võ Đan hoặc núi Long Hổ, trải qua buôn ba suốt mấy tháng trời, vào thu năm 1992, ông đã đến núi Võ Đăng. Lúc đó vừa mới đến nội thành Đăng giang khẩu còn chưa lên núi liền gặp được một vị đạo sĩ ở trên phố. Ông đã dùng thiên nhãn hay con mắt thứ ba xem thử liền phát hiện trong đầu não của vị đạo sĩ này toàn là tiền bạc và gái đẹp. Đương nhiên, trong đầu não của một người bình thường mà nghĩ về những chuyện này thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng trong đan điền của vị đạo sĩ này có hình vẽ của thái cực đồ. Điều này nói rõ anh ta là đệ tử nhập môn đã được chân truyền. Một người thanh tu trong huyền môn đã được chân truyền. Khắp đầu lại toàn là tiền bạc và mỹ nữ. Không cần hỏi thêm, cũng đủ biết rằng Pháp trong đạo giáo của họ cũng không còn linh nữa – nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lúc đó, ông liền hướng về phía núi Võ Đan, quỳ mập xuống đất, lặng lẽ khấn vái, hy vọng tổ sư tam thanh của đạo giáo có thể cho một chút khai thị. Khấn vái được khoảng một giờ đồng hồ, pháp thân của tam thanh không xuất hiện, nhưng ông đã nghe được âm thanh cũng không biết là vị nào trong tam thanh. Ý đại thể nói rằng pháp của đạo giáo thực sự cũng không còn linh nữa, thần trong đạo giáo từ lâu đã buông tay không còn quản nữa, càng không thể khiến cho người ta tu thành chính quả. Vị tăng nhân được chỉ dẫn rằng cần tìm trong xã hội đời thường chứ không phải trong chùa chiện hay giáo đường, khi đó mới gặp được người truyền chính pháp. Nhận được khải thị, ông lại tiếp tục vân du, mong sớm tìm được chân pháp minh sư. Chính ngay cái ngày chuẩn bị rời khỏi đan gian khổ, trên đường ông gặp được một nam một nữ, họ khoảng 25-26 tuổi, trông rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất thời trang. Nhưng vừa nhìn sơ qua thì ông biết họ không phải con người, hơn nữa cũng không phải động vật thông thường bám lên thân người. Hai người này tuy có ngoại hình của con người, nhưng thật ra lại không phải con người, nhưng cũng không phải là động vật phụ thể Ông rất ngạc nhiên, bất giác nhìn họ thêm hai cái, muốn tìm ra căn nguyên. Dùng thiên nhãn nhìn sâu vào trong đầu não của hai người này, ông mới biết thì ra họ chính là người ngoài hành tinh, chứ không phải là con người trên trái đất này. Hai người ngoài hành tinh này rất nhanh chóng phát hiện ông đang dùng thiên nhãn để thăm dò họ trong chốc lát, họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Họ chạy đến quỳ xuống dập đầu trước mặt cao tăng, xin ông đừng có vạch trần bí mật của họ, bỏ qua cho họ một lần này. Nhưng ông không để ý đến họ và rời đi. Nào ngờ hai người ngoài hành tinh này lại cứ bám chặt lấy vị cao tăng này, một mực cầu xin ông thu nhận họ làm đồ đệ. Dù không thu họ làm đồ đệ, nhưng vẫn cho phép họ đi vân du cùng mình. Vì vậy, thông qua họ, ông cũng biết được nhiều điều về người ngoài hành tinh. Theo như những gì được nói từ hai người ngoài hành tinh này, bên ngoài trái đất tồn tại nhiều vô số kể các nền văn minh ngoài hành tinh. Có những nền văn minh có lịch sử rất lâu dài, thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của con người trên trái đất này. Điều họ biết được là nếu dùng thời gian của trái đất mà tính toán, nền văn minh lâu dài nhất cũng hơn 3 tỷ năm. Trình độ kỹ thuật của văn minh ngoài hành tinh cũng vượt rất xa nhân loại, đã đạt đến trình độ cao siêu không thể nghĩ bàn. Nhưng mà bất kể văn minh ngoài trái đất lâu dài đến thế nào đi nữa, khoa học kỹ thuật của họ phát triển đến một trình độ nhất định thì không thể tiến thêm được nữa. Một điểm chủ yếu nhất chính là bất luận khoa học kỹ thuật phát triển đến đâu, tuổi thọ của họ khi đến một giới hạn nhất định vẫn cần phải chết đi. Cũng chính là nói, bất kể dùng biện pháp khoa học kỹ thuật thế nào, cũng không có cách nào kéo dài thọ mệnh được. Trong xã hội của họ, chỉ có khoa học kỹ thuật, không có văn hóa, ở nơi của người ngoài hành tinh không có hiểu biết về văn hóa, âm nhạc, văn học và triết học. Càng không có quy phạm đạo đức và tín ngưỡng đối với thần giống như con người trên trái đất này. Về sau, người ngoài hành tinh đã phát hiện ra trái đất Họ phát hiện tín ngưỡng đối với thần của người trái đất là đúng đắn, là vượt trên cả khoa học kỹ thuật của họ. Điều mà họ thèm khát nhất chính là văn hóa và nghệ thuật trên trái đất. Học tập tín ngưỡng đối với thần của con người, họ muốn học tập tín ngưỡng của con người đối với thần trên thế giới hiện nay, trong xã hội nhân loại, một số lượng vô cùng lớn những người ngoài hành tinh đang ẩn nấp trong hình dáng con người hiện đại. Họ đến từ những nền văn minh khác nhau, trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của các nền văn minh này cho đến tuyến đường khoa học mà mỗi bên đi theo là hoàn toàn khác. Nhưng họ đến trái đất đều là cùng chung một mục đích, chính là học tập văn hóa nghệ thuật, học tập quy phạm đạo đức, học tập tín ngưỡng đối với thần của con người người ngoài hành tinh ở trên tinh cầu của họ phỏng theo cách thức của con người trái đất đã xây dựng những giáo đường chùa chiền cho đến những bức tượng thần Phật vô cùng to lớn quy mô nhưng thần Phật vẫn không quan tâm đến họ, không hóa độ họ. Có một sự thật mà con người trái đất không biết được. Người ngoài hành tinh chính là động vật có trí huệ và khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ cao siêu giống với các loài động vật trên trái đất người ngoài hành tinh không có thể tùng quả và đăng điền như cơ thể con người. Chính vì nguyên nhân này, người ngoài hành tinh không có khái niệm nhân tính và đạo đức. Họ không có bản tính lương thiện. Mà, theo quy định của thần giới trong vũ trụ, người ngoài hành tinh với cơ thể như vậy sẽ không được phép nghe chính pháp, cũng không thể tu luyện đắc đạo được nếu tự ý tu luyện đề cao tầng thứ sẽ bị thần ra tay hủy diệt Quy định này cũng giống với trường hợp của yêu tinh như cáo, trồn, sáng ở trái đất. Nếu chúng tu luyện và đề cao lên trên sẽ bị thần thanh lý. Thế là người ngoài hành tinh không còn cách nào khác. Họ đã tổ chức từng nhóm từng nhóm cho những phi thuyền to lớn tiến đến trái đất. Họ mưu đồ dùng khoa học kỹ thuật để nhân bản và cướp lấy cơ thể của con người, từ đó có đủ tiêu chuẩn để được tu luyện và đề cao tầng thứ sinh mệnh. Vị cao tăng còn tiết lộ hình dạng phổ biến bên ngoài của các sinh mệnh ngoài hành tinh vô cùng xấu xí, bất kể nam nữ đều vô cùng xấu xí. Trong khái niệm của chúng cũng không có phân biệt về cái đẹp và cái xấu như của nhân loại. Vậy nên, sau khi đến trái đất, họ biết mô phỏng theo hình dạng của người trái đất để mê hoặc người ta. Nhưng nhìn từ bên ngoài, người bình thường sẽ không phân biệt được. Đương nhiên, trong số những người ngoài hành tinh cũng có người tốt, cũng có người thật lòng muốn học tập văn hóa nghệ thuật cổ xưa của nhân loại. Nhưng đó chỉ là thiểu số. Hai người mà vị cao tăng này gặp cũng có thể nói là không tệ. Trong quá trình gia nhập vào xã hội con người, những người ngoài hành tinh này trong hữu ý hoặc vô ý đã tiết lộ khoa học của mình cho nhân loại – Bây giờ, cái gọi là khoa học kỹ thuật cao, ví như bơm nguyên tử, máy vi tính, nhân bản con người, vân vân, 99% những thứ này đều là người ngoài hành tinh mang đến. Một nghịch lý ở đây là người ngoài hành tinh dù có trình độ khoa học phát triển, phải liều mạng đến trái đất, mong học được tín ngưỡng đối với thần. Thì ngược lại, còn người trái đất ngày nay lại chạy theo khoa học kỹ thuật do người ngoài hành tinh truyền cho, ra sức bài xích thần, thậm chí có nhóm người còn tạo ra học thuyết vô thần luận, trực tiếp phủ nhận sự tồn tại của thần Phật và cho rằng con người có nguồn gốc từ động vật cấp thấp. Nhiều người lấy khoa học kỹ thuật làm tín ngưỡng và là chuẩn mực đo lường tốt, xấu, thiện ác mà không nhận thức được rằng khoa học kỹ thuật cao nhất chính là Phật Pháp là trí huệ của chư Phật đạo thần trong vũ trụ đã truyền cấp cho nhân loại từ rất xa xưa. Như Isaac Newton, người được tôn xưng là cha đẻ của ngành khoa học hiện đại từng nói rằng Người suy nghĩ nửa vời sẽ không tin vào thần, nhưng những người suy nghĩ thấu đáo sẽ phải tin vào thần. Còn Albert Einstein, nhà khoa học vĩ đại nhất thời cận đại đã nói, có người cho rằng tôn giáo không phù hợp với khoa học, Tôi là một người nghiên cứu khoa học. Tôi biết sâu sắc rằng khoa học của hôm nay chỉ có thể chứng minh sự tồn tại của một vật thể nào đó, chứ không thể phán định nó là có tồn tại hay không. Vì vậy, khoa học hôm nay không thể chứng minh được sự tồn tại của thần là bởi khoa học vẫn còn chưa có phát triển đến trình độ đó, chứ không phải là thần không tồn tại. Thậm chí về sau này, khi Einstein nghiên cứu sâu hơn về kinh Phật đã phải thốt lên rằng sau này nếu như có điều gì có thể thay thế được khoa học thì đó chính là chỉ có Phật pháp